Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiến Sô Kèo cũng như là kênh uh, Tiến Bóng Đá nha Thì hôm nay Tiến sẽ phân tích, nhận định uh, cũng như là lên kèo cho anh em tham khảo một cái trận đấu uh, uh, cũng đang gắt được là nhiều các anh em uh, quan tâm đêm nay Tiến sẽ lên cho anh em một trận đấu có sự góp mặt của Ronaldo tại vòng 20 giải vô địch quốc gia gặp Seoul Thì uh, uh, trận đấu giữa uh, uh với Anat Trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 0 giờ 30 phía đêm nay Đấy thì uh, ok nhưng uh, trước khi mà đến với cái video à, phân tích trận đấu ngày hôm nay ấy, thì à, Tiến có đôi lời muốn gửi đến anh em à, cũng như những anh em mà đã biết ấy thì các cái mã kèo mà Tiến đẩy lên trên YouTube à, chủ yếu là để cho anh em tham khảo mà thôi. Tất nhiên là tất cả các mã kèo này sẽ có lúc thắng lúc thua chứ không phải lúc nào cũng ờ, thắng 100% hết. Đấy, còn những uh, cái mã kèo như là mã cầu VIP này hay là kèo chuẩn nhất ấy thì à, trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng. À, lúc đó có những cái thông tin tình hình lực lượng chính thức ấy thì ờ, lúc đó tiến sẽ đẩy lên các cái mã kèo chuẩn hơn cho anh em theo ok còn cái điều kiện mà để vào nhóm thì uh, uh, uh, thì ờ, đơn giản thôi anh em uh, thứ nhất là anh em phải có một cái uh, số vốn nhất định này thứ hai thì anh em phải uh, chơi trung trang đấy thì chỉ cần anh em có một số vốn uh, tầm ít nhất cũng từ một hai củ trở lên đấy uh, vì với cái số này tiến mới có thể uh, chia kèo cho anh em ra vào để dễ cái kiếm lãi uh, nhất đấy chứ anh em mà cầm vài trăm rồi uh, xin nhóm uh, rồi xin kèo thì tiếng khuyên anh em là anh em không nên vào để làm gì hết đấy anh em hãy để cái số tiền đó mà anh em uh, ăn uống uống cà phê đi chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà uh, cầm vài trăm vào là anh em sẽ ăn lên vài củ vài chục củ này à, mấy cái chuyện đó không có đâu nha anh em đấy anh em nếu mà thật sự mà muốn kiếm cơm gạo mà cần vào nhóm thì cứ uh, liên hệ ngay, ngay cho tiếng nha uh, ok giờ thì quay lại với cái trận đấu giữa uh, ATH à, với ANAT thì trước tiên Tiến sẽ đưa lên cho anh em à, xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái cặp đấu này à, đây <coughs> anh em xem này thì hai cái bóng này à, hiện tại là đang đứng nhất nhì tại cái giải vô địch quốc gia ở gặp Seoul anh em thì với cái trình độ và đẳng cấp gần như là là ngang tài ngang sức với nhau nên nhà cái đã đưa ra cái mức kèo đồng ở cái trận đấu này đấy anh em anh em mà nhìn vào cái bảng kèo thì thấy này nhà cái à, đánh giá là à, Anat của Ronaldo uh, có phần nhỉnh hơn một tí so với chủ nhà AXTH Đấy, khi mà nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cái tỷ lệ là một ăn 0.87 cho ANAT uh, ờ, còn cái mức là một ăn 1.01 cho AXTH đấy à, thì bên cạnh đó còn có cái mã kèo là Anat của Ronaldo chấp uh, ở mức là 0.25 uh, với mức cược chấp là 1 ăn uh, 1.11 thì ờ, còn cái tỷ lệ tài xỉu với cái trận đấu này lần lượt với hai cái mã kèo là 2.5 với 2.75 ờ, cả trận <clears throat> anh em thấy đấy thì ngoài ra còn có cái mã kèo ờ, tỷ số cả trận này rồi tỷ số hiệp 1 hiệp 2 à, rồi kèo gốc kèo thẻ kèo gung nói chung là rất cái nhiều cái mã kèo để cho anh em lựa chọn và à, cái tỷ lệ ăn rất là cao đấy khi mà anh em chơi tranh trang thì thì lúc nào nó cũng sẽ lợi hơn chơi bên ngoài qua đầu qua cò hết và trước khi mà tiến đưa ra các cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì à, giờ tiến sẽ cùng anh em phân tích qua về cái trận đấu này cũng như là cái phong độ của hai cái đội bóng này nhé ok trước tiên thì uh, tiến sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng của cái giải đấu vô địch quốc gia gặp Seoul thì anh em có thể thấy này uh, Anap của Ronaldo là cái đội bóng mà đang đứng đầu bảng xếp hạng tại cái giải đấu này với uh, 46 điểm sau 19 vòng đấu và có được 14 thắng 4 hòa 1 thua cùng với đó là 42 bàn thắng và để thể để thủng lưới ờ, chỉ 10 bàn mà thôi còn cái đội xếp thứ hai là ASTH à, ờ, cũng chính là cái thủ mà cạnh tranh ờ, trực tiếp cái chức vô định với Anat đấy thì à, hiện tại ASTH cũng đang có được đến 44 điểm sau 19 vòng đấu với 13 thắng 5 hòa và một thất bại nhìn vào các cái thông số trên bảng xếp hạng ấy thì anh em xem này uh, Anat của Ronaldo chỉ để thủng lưới uh, uh, ờ, 10 bàn sau 19 vòng đấu mà thôi một thành tích uh, phải nói là rất là tốt luôn nhưng mà cái hàng thủ của cái đội chủ nhà AXTH thậm chí còn đang thi đấu ờ, tốt hơn khi chỉ để thủng lưới 6 lần sau 19 vòng đấu thôi đấy thì với cái cách biệt chỉ có hai điểm trên cái bảng xếp hạng này cùng với cái thông số thắng thua khá là ngang bằng nhau thì uh, tí nghĩ là à, cái điều này cũng chứng minh cho cái trận đấu này phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em và riêng tiếng thì tin là chắc chắn là những anh em nào ấy mà là fan của CG7 thì có lẽ là sẽ ờ, không thể nào mà bỏ qua cái trận đấu rất là quan trọng này đấy à, và Tiến sẽ đưa anh em xem qua về cái phong độ của hai cái bóng này đây thì à, chủ nhà à, <coughs> đang trải qua cái chuỗi trận phải nói là đang rất là tốt luôn khi mà cái đội bóng này này đang bắt bại đến 10 trận liên tiếp gần nhất với 8 chiến thắng và hai trận hòa ấy thì trong đó có đến uh, uh, 7 trận đấu giữ sạch lưới luôn nha anh em còn ba trận đấu còn lại thì uh, ờ, AXTH cũng chỉ để thủng lưới uh, tối đa một bàn trên mỗi trận mà thôi thì bên cạnh đó thì ờ, đội khách Anat cũng không thua kém gì khi mà à, có được 7 chiến thắng, hai hòa và chỉ nhận một thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất mà thôi. Thì anh em xem này, cái thằng Anat này nó cũng có đến uh, 6 trận giữ sạch lưới. Cũng có thể nói là cái cặp đấu này uh, rất là ngang tài ngang sức luôn nha anh em à, nhưng mà có một phần lợi thế nhỉnh hơn dành cho đội chủ nhà AXTH khi mà cái đội bóng này à, có được đến à, ờ, 3 chiến thắng một hòa ở 4 trận đối đầu gần nhất trước đội bóng của Ronaldo thì cũng như là mới đây này ở tại cái trận mà bán kết ở cái trận đấu giữa giải uh, siêu cúp ở gặp thì chính AXTH cũng đã giành chiến thắng với tỷ số uh, 3-1 ngay trên sân nhà trước Anat đấy và đội bóng này cũng đã thẳng tiến vào cái trận chung kết để hướng đến uh, cái danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay nhưng mà xét về à, tất cả ấy, thì cái cuộc đối đầu này à, à, phải nói là rất là khó đoán cho cái đội nào sẽ giành chiến thắng luôn nha anh em nhưng mà nhà cái thì à, đánh giá Anat nhỉnh hơn một ít khi mà đưa cái mức tỷ lệ kèo là 1 ăn chấm 0.87 so với 1 ăn 0.1 của chủ nhà STH đấy đấy và chắc chắn là à, Anat này có phần nhỉnh hơn cũng là do một phần là có sự xuất hiện của ờ, Ronaldo nhưng mà riêng tiếng thì sẽ không nghiêng về cái đội nào sẽ giành chiến thắng nhưng uh, ờ, tiếng rất là kết cái mã kèo tài 2.5 uh, ờ, cả chặn thì uh, anh em xem này ở bốn chặng mà đụng độ nhau gần nhất thì uh, hai đội bóng này có đến uh, uh, 3 trong bốn trận đấu đó là có từ 3 bàn thắng trở lên đấy với cái phong độ uh, sân bàn rất là tốt của cả hai đội luôn cũng như là cái Ronaldo đang thi đấu rất là vào form và dạo đây gần đây thì Ronaldo liên tục ghi bàn ở cái giải đấu này nên Tiến vẫn tin tưởng là cái sự lựa chọn của mình và lên thẳng cho anh em à, ba cái mã kèo trong cái cuộc đối đầu này này đây thì ba mã kèo mà Tiến chọn cho anh em tham khảo đây đầu tiên là cái mã tài 2.5 cả chặn này cùng với đó là cái mã kèo vip tài góc 8.5 à, à, vì với cái lối chơi mà tấn công tuần lực cùng với đó là cái một cái uh, hàng thủ vô cùng chắc chắn của cả hai đội luôn nên sẽ rất dễ xuất hiện các cái quả gốc trong cái cuộc đối đầu này nha anh em và anh em nhớ thêm là dằn thêm à, một ít vào cái tỷ số là một một hòa cả chặn cho tiến luôn ok thì chốt lại ba mã kèo mà tiến lên cho anh em ngày hôm nay này tài 2.5 cả chặn cùng với tài gốc 8.5 và dằn thêm cái mã tỷ số 11 đấy thì anh em chơi banh bóng thì phải chơi như tiếng như hiện tại này thì mới à, anh em mới dễ có lãi đấy nếu mà anh em mà thấy nhận định phân tích của cũng như là các mã kèo mà tiến đã đẩy lên cho anh em tham khảo ấy mà trùng ý hợp máu với anh em thì anh em cứ vào nha còn như ở đầu video mà tiến đã nói với anh em thì những anh em nào ấy mà muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất vào cái bộ môn banh bóng này hoặc là đang tìm kiếm một cái trang chơi ờ, uy tín á, thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để uh, có dán ở dưới phía màn hình trong video này này đấy và tất cả thì đều là miễn phí luôn nha anh em anh em nhớ nhé đấy thì ok thì cái video này cũng dài rồi tiết sẽ ờ, kết thúc cái video tại đây nếu mà anh em yêu quý tiếng ấy thì hãy ờ, thể hiện bằng cái cách là ấn like ở video này này cũng như là ấn nút ờ, đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo à, với kênh là tiếng bóng đá để anh em có thể nhận được thông báo khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh của tiếng riêng cái kênh tiếng bóng đá này này thì do tiếng mới lập nếu mà anh em không tìm thấy ấy, thì anh em có thể vào cái kênh tiếng soi kèo và kéo xuống một tí thôi là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá rồi đấy à, mà còn thêm một việc nữa là anh em nhớ để lại một lượt bình luận về cái à, ý kiến riêng của anh em cũng như là về cái tỷ số mà anh em dự đoán ở cuộc đối đầu này và tiến sẽ dành tặng 500k cho anh em nào mà dự đoán chính xác nhất và sớm nhất trong cái video này ok và tiến cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư